Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh hai lúa sao kèo của mình. Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em một cái trận đấu của vòng 31 ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày chủ nhật nha anh em. Thì à, bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho tất cả anh em. Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì anh em thấy những video trước mình đã nhận định cho tất cả anh em rất là nhiều cái mã kèo phụ. Cũng giống như mình đã nói cho anh em biết là giống gần về cuối mùa giải rồi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 thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận này cũng rất là hay Đó là giữa Newcastle và Tottenham diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 4 là ngày Chủ nhật Thì hiện tại anh em thấy bên phía đội hình ra sân của hai đội đã có được cập nhật rồi nha anh em Bên phía thằng à, đội chủ nhà Newcastle chơi với sơ đồ là 4-3-3 nè Hàng công cao nhất là Isaac nè còn bên phía thằng Tottenham cũng vẫn chơi với sơ đồ là 4-3-3 luôn nha anh em. Cao nhất nè. À, Son Heung-min và Harry thì anh em thấy Tottenham đang có cả thèm khác một cái sự có bàn thắng thì Tottenham anh em thấy trùng vào với cái, với cái đội hình trong trận này cực kỳ mạnh nha thì mình sẽ tiến vào vị trí bảng xếp hạng thì anh em thấy bên phía Newcastle á, đang có cái vị trí rất là tốt trên bảng xếp hạng và có 50 56 điểm sau 30 vòng đấu đang đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng đang có cái cơ hội để có thể mùa sau thi đấu cúp C1. Nhưng trong khi đó, trận này gặp Tottenham đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và có 53 điểm sau 31 vòng đấu. Nếu mà trận này Tottenham có thể thắng thì Tottenham sẽ có cái cơ hội vươn lên cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng. Thì nếu mà gặp được cái vườn ngược của cái đội bóng mà nằm chip trên vị trí của mình thì Tottenham bắt buộc phải thắng trong trận này để kèm hãm được cái sự lên điểm của thằng Newcastle để có thể giữ vững có thể leo lên cái top 4 thì anh em thấy um, mùa giải ngoài hàng Anh đâu còn bao nhiêu trận nữa đâu anh em nó chỉ được có 40 đi 48 à, trận thôi đó anh em thấy 48 trận mà hiện tại là đã tới trận thứ 31 rồi thì chỉ còn tầm 17 trận nữa thôi thì hai thằng phải ráng đá nha còn trong cái lịch sử gần đây nhất á, thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà trước nha đội chủ nhà đang có cái phong độ cực kỳ tốt trong những trận gần đây thì anh em thấy trong 6 trận gần đây á, thì à, Newcastle đã có một cái chuỗi 5 trận thắng liền và chỉ để thua 3-0 trước Aston Villa trong cái lượt um, vòng 30 thôi vòng 30 nha anh em còn bên phía Tottenham thì anh em thấy Tottenham trong 10 trận gần nhất thì Tottenham thắng được 4 trận nè, hòa 3 trận, thua 3 trận. Thì anh em thấy trận gần đây nhất Tottenham thắng Brighton với cái tỷ số là 2-1 mà để thua Burnley với cái tỷ số là 3-2. Nói chung cái phong độ của cái mùa này á, thằng Tottenham phải gọi là đánh đánh cái thiêu cái đánh giá của mình Tottenham trong cái mùa này cực kỳ xa sức luôn nha anh em. Trong khi đó các cầu thủ đang chơi rất là tốt cho Tottenham nhưng mà Tottenham vẫn không có thể ghi bàn được trong những trận đấu gần đây nhất á còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu bốn trận đối đầu gần nhất nè đó anh em thấy bốn trận đối đầu gần nhất nha thì à, cái trận gần đây nhất là lượt đi của dòng loại 2022 2023 của ngoại hạng Anh thì Newcastle có thắng Tottenham với tỷ số 2-1 nè. Trước đó nữa thì New ờ, Tottenham thắng Newcastle với tỷ số là 5-1, Tottenham thắng 3-2. Thì nói chung trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy Tottenham nó đã thắng rất là nhiều thắng rất là nhiều trận chứ không phải chỉ riêng hai ba trận này thì đó bởi vậy nhưng mà trong đặc biệt trong cái trận này Tottenham cần vươn lên cái vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng nữa thì gặp ngay cái thằng đứng vị trí thứ tư nữa thì Tottenham sẽ quyết tâm để hạ cái thằng vị trí thứ tư này đó là Newcastle đó mình sẽ tiến vào cái phần à, hai này trong lịch sử đối đầu nó gặp nhau với cái tỷ số là 2-1 cho Newcastle nha anh em thì anh em thấy trong cái trận đó Newcastle là cái đội ghi bàn trong hiệp 1 là với hai bàn đó anh em thấy trong hiệp 1 Newcastle đã ghi hai bàn thắng và hiệp 2 thằng Tottenham mới gỡ là cái bàn thắng 1-2 cách biệt thì trong cái trận đó anh em thấy cái thằng Tottenham chấp với cái mã kèo là 1 0,25 đó nhưng mà lượt về nó có một cái sự thay đổi cực kỳ lớn trong cái trận đấu này luôn thì anh em thấy đây, phút 31 có bàn thắng đầu tiên cho Newcastle, phút 40 có bàn thắng thứ hai cho Newcastle và qua tới phút 54 mới có cái bàn gỡ hòa dành cho các cầu thủ ờ, Tottenham còn góc trong cái trận đó thì anh em thấy tới 13 quả góc 6 7 dành cho hai đội thì anh em có thể đầu tư cái mã tài góc trong cái trận này cũng rất là ok nha thì anh em thấy hai thằng đôi công dành cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng thì tất nhiên không có bàn thắng sẽ có rất là nhiều góc bởi vậy anh mình Phiên anh em nên đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo góc giống như anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu anh em đâu có thể đánh được những mã kèo góc này nhưng mà cái mã kèo góc này là, là cái mã mà tỷ lệ thắng kèo cho tất cả anh em rất là cao bởi vậy anh em cần nên đầu tư vào những cái mã kèo này thì cái tỷ lệ anh em thắng nó cao hơn nha thì à, bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này thì anh em thấy trong cái lượt đi trên sân nhà của Tottenham thì Tottenham chấp với cái mã kèo 0,25 nhưng mà về tới sân nhà của Newcastle thì nhà cái đang đánh giá thằng Newcastle có cái phong độ cực kỳ tốt đưa ra với cái mã kèo là Newcastle chấp 0.5 đây anh em thấy Newcastle chấp 0.5 và tài xỉu 2.5 thì nếu mà trong cái lịch sử đối đầu của hai hàng này thì anh em cũng đã thấy hai hàng này gặp nhau đa số là toàn về tài rất là nhiều thì đó trong bốn trận gần nhất hai này gặp nhau thì đã nổ hết bốn trận tài thì bởi vậy anh em đầu tư vào cái mã kèo tài rất là ok nha tài 2.5 trong cái trận này rất là ok anh em 0.5 thì mình khuyên anh em nên nằm thằng Tottenham dù gì thằng Tottenham nó có một cái đội hình cực kỳ mạnh hơn cái thằng Newcastle rất là nhiều nhưng mà nhà cái đang đánh giá cái phong độ của thằng Newcastle tốt hơn thằng Tottenham bởi vậy mới cho cái mã kèo Newcastle chấp đó nhà cái đang đánh vào cái tâm lý của anh em nhìn thằng Newcastle trong những trận gần đây tốt nhưng mà gặp Tottenham thì Tottenham sẽ dập thằng Newcastle trong cái trận này đó mình sẽ tiến vào cái nhà phần chốt kèo luôn nha anh em thì anh em thấy mình có chốt cho tất cả anh em bốn cái mã kèo trên màn hình để anh em có thể đầu tư mạnh tay vào bốn cái mã kèo này để anh em có thể kiếm lời luôn nha đây đó đây thì uh, nguyên trận anh em vẫn có thể vào từ đầu trận nằm Tottenham được chấp 0.5. Cái đội mạnh hơn mà được lợi thế đang được nằm cái mã kèo chấp nữa thì anh em cứ nằm mạnh tay vào thằng Tottenham trong trận này cho mình. Góc thì giống như mình đã nói với tất cả anh em hai thằng này đôi công không có bằng thắng sẽ có góc rất là nhiều thì anh em cứ đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo tài góc 9.5 cho mình. Đó. Còn hiệp 1 thì anh em vẫn đầu tư vào cái mã kèo là tài 0.75 đó. Còn hiệp 1 nữa thì anh em vẫn đầu tư vào mã kèo góc 4.5 chủ yếu là mình phiên anh em video nào mình cũng cập nhật về cái vấn đề là anh em đăng ký trang để anh em chơi được những mã kèo gốc từ bữa giờ anh em thấy mình nhận định cho tất cả anh em không có cái trận nào lỗ một trận đấu anh em chỉ cần đánh một mã kèo chính anh em thêm hai mã kèo phụ vô nữa thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo rất là cao với quà kèo anh em không có đường thua còn anh em đánh ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được cái mã kèo trên dưới tài xỉu nó giống như anh em tối anh em đá thằng Arsenal đi anh em đá trên Arsenal và đá thêm ba tài nữa anh em đánh 10 triệu 20 triệu đi thì anh em cũng đã lỗ like trong đó ít nhất là phải từ 3 triệu đến 4 triệu đó, bởi vậy mình khuyên anh em đăng ký trang để anh em chơi không được anh em xả kèo nè đó còn có thể anh em đánh mã kèo góc Arsenal chấp góc là thằng kia nó vô giống như nữa thằng kia thằng làm tối là thằng sâu tâm tên ấy thằng từ à, sâu thâm tên nó vào một không phải không anh em có thể xả là cái kèo Arsenal chấp góc tất nhiên Arsenal sẽ kiếm bàn gỡ quà nếu mà mà Arsenal tấn công không có vô lợi được á thì Arsenal sẽ đá ra róc góc rất là nhiều bởi vậy mình khuyên anh em đăng ký một cái trang để anh em chơi một cái cách hiệu quả nhất đó thì anh em thấy trong những trận gần đây nhất á, mình nhận định cho tất cả anh em cho anh em rất là nhiều mã kèo nhưng mà đêm nào anh em cũng lãi không có đêm nào anh em lỗ thì bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đăng ký trang để anh em chơi một cách hiệu quả và cái để anh em kiếm lợi nhuận nhiều nhất trong cái bóng đá này luôn thì à, giống như à, anh em nãy giờ cũng đã xem được cái video của mình thì anh em nào mà có ý định muốn vào nhóm của mình để chơi được nhiều mã kèo hơn hoặc là muốn đăng ký trang để anh em có thể đầu tư những mã kèo gốc thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937 nè, 072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em luôn nha. Thì đến đây mình cũng sẽ kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau.